các bé, hôm nay chị Vivi sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện hết sức là đặc biệt. Nhưng mà trước tiên, chị Vi muốn hỏi là các bé có thích các siêu nhân không? Wow, thấy rồi nha. Chị thấy là có rất nhiều cánh tay dơ lên nè. Có lẽ là các bé đang rất hồi hộp đúng không? Siêu nhân là những người có năng lực rất là đặc biệt và thường xuyên đi giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Wow, đúng là những gì anh hùng. Vậy thì còn chơi gì nữa, chúng ta hãy vào câu chuyện ngay thôi tôi là tôi là tôi là tôi là tôi là tôi đây mình nhiều màu nhất nên mình đẹp nhất bạn dạ, thiệt là tự tin quá đi bạn giới thiệu đi nè nói cho hai bạn nghe ờ, tính đường ra coi để cho tránh người ta đứng coi còn càng quá à. ờ, tôi là siêu nhân từ đây nha tôi bay qua bắc cực tôi bay qua nam cực tôi bay qua nhật bản bay qua mỹ về đây trong vòng oh. một giây thì hơi quá đáng hai giây tôi không phải là siêu nhân tầm thường tôi là siêu nhanh hiểu chưa à. siêu oh, xin chào bạn siêu nhanh xin chào bạn siêu hồng siêu hồng à siêu mít còn mình mình xin tự giới thiệu mình là siêu xuyên thấu siêu xuyên thấu là gì đúng rồi với đôi mắt của mình nè mình có thể nhìn lên tận mặt trăng nhìn xuyên qua vũ trụ Ê, nhìn lên trển coi con có chú cuội không kêu chú cuội xuống đây chơi rảnh quá tự nhiên cái kêu chú cuội xuống trời. Ừm, còn Hòa Hiệp chỉ là một cậu bé bình thường thôi Và không có một siêu năng lực nào hết Anh kia, anh đi đâu? Đi đâu đây? Đi đâu vậy? Xin chào tất cả các bạn Ủa, hôm nay lễ quá trang đâu vậy? trời <laughs> nhìn, ơi nhìn, bạn giống con bướm vàng quá trời, Kìa trời, con bướm vàng, kìa con bướm vàng Còn con bạn, bạn giống nhìn giống như con vịt Con vịt màu hồng <laughs> à, Còn bạn, bạn là, là, là, là, là, Là cái gì? là cái ống nhòm <laughs> trời ơi cái, cái bạn mập lùn kia tại sao bạn lại nói tụi mình đúng như rồi vậy? Ờ. bạn này thật là vô duyên đó bạn nghĩ sao mà kêu cái này là ống nhòm hả Cái này gọi là cái gì nhìn cho kỹ đi cái này gọi là siêu kính đúng rồi Ồ, nè siêu kính các bạn im lặng để tôi đại diện tôi đứng giữa tôi nói chuyện với bạn đó thôi bạn bạn có thấy tôi có gì đặc biệt không à rất đặc biệt nhìn bạn giống như là con cá bảy màu <laughs> mỗi chỗ một màu à u bạn có cánh cánh bạn đẹp quá vậy cánh đó có bay được không hỏi tầm thường quá thôi mệt quá để biểu diễn biểu đi diễn đi biểu diễn cho bạn coi à, thôi không phải biểu diễn với bạn đó coi cùng mình là thi đấu với nhau mà ờ đúng rồi ờ, bạn, bạn, rồi. bạn đi về đi ở đây không có được chơi ở đây à. đâu đúng rồi bạn, bạn đâu có phải làm gì đâu mà ủa, ờ, ủa tại sao các bạn lại đuổi tôi tôi có chứ bộ đâu đâu ở đây á là đứa tụi tôi sẽ thi đấu với nhau tìm ra người quyền năng nhất ừ. còn bạn tầm thường tự nhiên cầm cái cái gì à, gỗ cái, đồ cái, xe, hộp cái hộp ờ, cái hộp sửa xe đi vòng vòng chơi thôi đi về nhà sửa xe thôi, đi tặng đi đi không hề ha các bạn đừng có xem thường thùng đồ nghề của tôi nha thùng đồ nghề này á tôi đã giúp đỡ rất là nhiều người rồi đó không ủa, tin ủa, không tin ủa không nói vậy tin, là các bạn tin. đang thi đấu với nhau hả đúng, đúng rồi ừ vậy thì các bạn cho mình ngồi đây mình xem được không vô góc kia dạ. đi rồi mà, mà, mà sau sau sau mình làm trọng tài luôn chịu không ờ. đồng ý rồi rồi vậy mình ngồi cái đây nha rồi ở đây tôi là người đẹp nhất nhiều màu nhất tôi được quyền diện nữa. đợi cho bạn bạn đồng ý không thử đi bạn quay lại đi quay lại đi rồi chưa gần xong gần xong gần xong rồi thì ra là bạn siêu nhanh của chúng ta bị kẹt hai cái cánh hả kẹt cái gì hai cái cánh của bạn bị kẹt rồi bây giờ tôi đã chỉnh xong rồi bạn thử bay thử xem đâu bây giờ bạn để cái cánh mình ra đi rồi, chuẩn bị. Hai, ba. Rồi, qua. Thấy con chim kinh cục của bệnh nó nó vẫn còn khỏe lắm. <laughs> Rồi, sao? Dạ được rồi. Cảm ơn bạn nha. Một cái gì? Quá hả? Giờ đến viên ai? Còn bây giờ thì Tấm mình nhìn đây. Hey. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. không bạn cho tôi mượn đi mượn mượn rồi trả lại nha ừ, thôi được rồi bạn đợi tôi một tiếng nha tôi sẽ giúp bạn bạn có đồng ý không bạn bạn bạn bạn bạn làm sao mà nó đừng có bay mất cái mùa mít của mình nha rồi. mà phải giữ nguyên cái cây mà sao biến được nhiều phép hơn á bạn có làm được không vợ được chứ anh hồi nãy bạn đã sửa cho tôi xong rồi bây giờ thì mình sẽ thử lại nha thử đi thử đi bây giờ thử nha thử nha ừ. các bạn đứng tập trung bình tĩnh nha một hai ba Ồ, các bạn thấy không bên kia hiện lên cái cầu vòng luôn. đây hiện lên cái cầu vòng thiệt là đẹp. Wow. Hết. Ghê chưa? Kế bên cầu vòng là một cái núi mít luôn. À. Ừ. Wow, hấp dẫn quá Và bây giờ siêu nhân xuyên thấu Chuẩn bị thể hiện quyền năng của bạn ấy rồi Xem tới đây Ta sẽ nhìn xuyên thấu lên đến tận mặt trăng luôn Tới đây Hai, ba Ủa, mặt trăng tốt trên kia mà tự nhiên không bằng nhìn xuống lòng đất chi vậy? Ờ, Chứ là chỉ có đất thôi à Bạn điểm gì vậy? Gì vậy? Sao Bạn dạ. điểm gì vậy? Ôi, sao ta không thấy đường gì hết vậy? Hả ngón, thấy à. ngón ở đâu ở đâu ở đâu rồi bạn không thấy đường thì bạn biết rồi đường bây giờ tôi sẽ giúp bạn nha à, thầy không tin tại vì không giúp mình thì là mình có khi nào bạn sửa bên này cái nó hư luôn mắt bên này không không đâu không đâu không đâu yên tâm đi tôi biết mà nấu à. à, đang ngồi cây đa nữa kìa có chị hằng nữa dễ thương quá à ta nói chị hằng tôi chào chị hằng đi chào chị hằng tôi chào chứ phải bà chào tôi chào mong thấy bạn quá à không rồi nói chung là bây giờ mình thấy chưa bạn này không cần phải là siêu nhân à. nhưng mà vẫn có thể giúp chúng mình quá không có gì không có gì thôi bây giờ các bạn ở đây chơi đi nha còn còn mình đó mình phải làm việc đây thôi mình đi nha chào các bạn à, à, à, vì gì nữa? Tại vì bạn rất là giỏi cho nên là tụi mình sẽ phong cho bạn một cái tên đó chính là siêu nhân sửa chữa. Siêu nhân sửa, sửa chữa. Được á. Mình được là á. siêu nhân sửa chữa hả? Đúng rồi. Yeah, yeah, yeah. Các bé thấy thế nào? Rất là thích đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thêm một siêu anh hùng nữa. Mọi người gọi là siêu nhân, họ gọi là siêu nhân không gian. Thứ vui và ôm mọi nơi luôn luôn. gọi là siêu nhân đâu mà chúng ta khi biết giúp đỡ quan tâm mọi người xung quanh thì có thể trở thành siêu nhân của ông bà của cha mẹ và của mọi người xung quanh nữa Xin cảm ơn nhãn hàng sơn nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lau chùi hiệu quả đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại các bé vào 19 giờ trên kênh HTV7 vào mỗi thứ ba hàng tuần nhé.